Xin chào anh em đến với kênh youtube của T Casino Thưa anh em, như đã nói ở các video trước Hôm nay tôi sẽ làm một cái video so sánh cho anh em về hai cái dòng bát uh, tàng hình chính của T Casino đó chính là những chiếc bát tàng hình khiển và những chiếc bát tàng hình tự động nha anh em thì uh, hai mẫu bát này thiết kế bên ngoài hoàn toàn giống nhau Đấy. làm rất là đẹp không khác gì bát thường Đấy. bao tất cả mọi loại test cho anh em từ test đèn cho đến test uh, à, lửa nước đều có thể uh, bao cho anh em được thì uh, hai cái dòng bát này nó chỉ khác nhau ở một chỗ duy nhất đó chính là những con bát khiển này anh em sẽ cần phải có một bộ khiển kèm theo Đấy khi anh em bấm khiển thì màn nó sẽ hiện còn ờ, với những dòng bát tự động này anh em chỉ cần sóc cái thôi là nó sẽ tự động ờ, sóc cho anh em đấy thì những cái dòng bát này ưu nhược điểm của nó như thế nào thì ờ, trên video này mình sẽ nói rõ cho anh em uh, thứ nhất là về dòng bát tự động đây này dòng bát tự động này thì thời lượng pin ưu nhược điểm của nó là thời lượng pin nó rất là kém anh em ạ thời lượng pin của nó nó chỉ được tầm 3 tiếng thôi Đấy, tầm 3 tiếng thôi nên cuộc chơi của anh em có kéo dài thì nó cũng uh, hạn chế ở những cái tiếng cuối thì uh, anh em hãy tranh thủ những cái tiếng đầu anh em um, cố gắng được bao nhiêu thì cố gắng đúng không ạ nhiều khi mình ăn hết tiếng thời gian đầu ấy, nó cũng chẳng kéo dài cuộc chơi đến 3 tiếng đâu đấy mình ăn đủ rồi mình cũng có thể nghỉ không đứng dậy đấy hoặc là những cái ván sau mình đánh xanh chín hoàn toàn xanh chín bé thôi đấy còn những cái tiếng đầu mình sóc được bát thì anh em có thể đánh to hơn đấy ưu điểm của nó là anh em chỉ cần một cái bộ bát và một bộ màn này thôi đấy đây này anh em chỉ cần một bộ bát một bộ màn màn thì anh em có thể sử dụng loại màn dây này hoặc là màn à, uh, 6300 màn 1280 anh em sử dụng loại màn nào cũng được Đấy, một trong hai loại màn thì ở à, đây mình sẽ bật uh, lên để test cho anh em xem nhé Đấy, anh em nhìn này bật lên test con bát này cho anh em xem đây là bát tự động sóc rất là ok luôn đấy thả bát rồi phát sóc là nhìn thấy luôn đấy, sấp đôi này anh em đấy, sấp đôi này anh em thả bát rồi phát đánh nhìn rất là ok ba đen nha anh em đấy, xuống bảng vị rất là ok luôn nhìn rõ mùng một luôn nhìn như ban ngày luôn đấy, ba đen này đấy thì đấy là con bát tự động đánh rất là nhanh và hiệu quả ừ, thả bát vào là đánh anh em mà có kỹ thuật bên ngoài thì anh em sử dụng bộ rung này đấy, bộ rung này nhé anh em nhìn này mình sẽ quy ước trước với nhau bấm đấy một rung là gì một rung là lẻ đúng không ạ đấy. đấy tùy anh em quy định với nhau thôi một rung hai rung ra làm sao thì anh em sẽ phím với nhau đấy thấy chưa rất đơn giản như thế thôi Đấy, bộ rung này sẽ giúp anh em khi anh em có kỹ thuật thì anh em có thể phím với nhau còn với những cái bát tàng hình à, khiển thì như thế nào thời lượng pin của nó rất là trâu anh em ạ đánh được 4 đến 5 tiếng 6 tiếng tùy vào cái à, khả năng sử dụng của anh em anh em sử dụng nhiều thì nó sẽ được khoảng từ 4 đến 5 tiếng còn mà thi thoảng sử dụng thì nó sẽ được 6 tiếng Đấy, đánh rất là hiệu quả ừ, thời gian dài kéo dài thích hợp cho những cuộc chơi dài Đây, sóc cái cho anh em xem ừ, rất là tiết kiệm pin Ờ, hay ở cái chỗ là con bát này này anh em ờ, có thể là thả vào trước rồi khi nào ờ, một nửa cuộc chơi hoặc đang chơi dở anh em mới đến thì nó sẽ bớt lộ hơn Đấy. đang chơi dở thì anh em mới đến bắt đầu đến và chơi thì anh em mới bắt đầu sử dụng bát khi anh em đến này anh em mang theo bộ khiển anh em bấm khiển thì mắt camera nó mới mở đúng không ạ Đấy, anh em nhìn phải bấm khiển thì mắt camera mới mở Đấy. thì à, đây là ba ba đen mở cho anh em xem này rất là chuẩn xác luôn Đấy, tiếp tục nó rất là tiết kiệm pin luôn Đấy, anh em bình thường này với những con bát tự động anh em sóc cái xong màn nó sẽ hiện đúng không ạ nhưng con bát khiển này thì không đúng không mắt nó chưa hiện mình phải bấm khiển thì nó mới hiện Đấy, anh em thấy chưa ba đen Đấy, hiện ba đen mở bát ừ. thích hợp cho những anh em nào mà cứ luồn bát rồi trước rồi mới chơi sau thì uh, gọi là bát khiển ừ. à, nhược điểm của nó là mình cần thêm một bộ khiển này thôi thì uh, mình không thể nhiều khi nó cũng ờ, chặt chẽ ra thì mình không thể tự mình mà trực tiếp chơi được nên mình sẽ cần phải có kỹ thuật bên ngoài đấy và kỹ thuật bên ngoài sẽ giúp anh em chơi đấy. kết hợp với kỹ thuật bên ngoài thì anh em sẽ chơi con bát khiển này rất là hiệu quả luôn sóc này bấm khiển đó anh em nhìn thấy lẻ không ạ đấy lẻ thấy chưa ba xanh một đen rất là chuẩn xác luôn kể cả là có vị chồng vị thì anh em nhìn cũng rất là ok luôn bấm này Đấy. ba đen một xanh Đấy. lại lẻ tiếp rất chuẩn xác đúng không ạ đấy. thì à, đấy về cơ bản hai con bát này có những ưu nhược điểm như thế thôi còn à, bát nào đánh thì cũng ok cả anh em đã đưa được bát vào thì đảm bảo với anh em luôn là cuộc chơi coi như kết thúc với anh em rồi đấy, đấy anh em là người chiến thắng rồi thì à, anh em mà muốn mua bán thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình 0844 17 49 hoặc là anh em muốn thử hàng thì có thể lên à, trực tiếp cơ sở bên mình nhé bên mình có hai cơ sở là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông anh em nào gần cơ sở nào thì hãy liên hệ với mình để đến cơ sở đó thì uh, anh em sẽ được test thử tất cả các dòng sản phẩm cà bạc bịp của T Casino Đấy. ngoài đĩa bát ra thì bên uh, bộ môn sóc đĩa bịp thì còn rất là nhiều mẫu như là quân cảm ứng này Đấy à, quần kẹp quần nam châm rồi à, bệ dạ. bệ trôn đấy rất là nhiều loại thì anh em cứ đến bên mình sẽ cho anh em test thử tất cả đấy anh em sẽ giao lưu với nhau đấy. thì à, đấy cũng như đơn giản như thế thôi thì anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino nhé xin chào anh em